chú Đức uh, chú ơi uh, nhá ờ. do là cháu và là không không ăn được hay nên là bát của cháu là chỉ có ấy thôi có phở với uh, bò thôi khá là xinh gái cháu có biết nói tiếng kinh không con ăn no tí còn đi đường đấy không có lúc này anh em mình đo vợ con này lo lắng ấy, ôi mẹ mẹ có cháu bà ấy á có lấy gà á? Ừ. Ô không không lấy đâu. mẹ mẹ cháu vào còn bảo trên đường mình bảo thôi không lấy về. Để khi nào anh quay lại để anh sẽ lấy sau nhá, để ấy gia đình đã, bây giờ đưa cháu đi đã. Để lại cho gia đình nuôi đã. Cảm ơn anh nhá Anh ơi đưa em về chỗ ờ, cái khu vực ờ, chợ với nhá à, Ở ờ, khu vực chợ Ở trong xã à? Vâng vâng cảm ơn chào quý vị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của anh Sa Trường Giang Hiện tại thì Cao Nguyên Đá với anh Giang là ở đây đang chờ xe khách để chuẩn bị đến à, đón em Nô này à, và cháu của gia đình nhà chị Pia và cháu Và đi xuống thành phố Hà Giang mọi người ạ thì à, Long đã nói hết rồi thì Giang không còn gì để nói nữa thì Giang đang đợi đưa bà cháu với lại em Nô để lên xe khách thì tí nữa Giang sẽ đi xe máy à, hai chú cháu sẽ đi xe máy mình sẽ xuống nơi đó đón uh, mọi người ở đấy trước ở chỗ bệnh viện tỉnh Hà Giang đó đấy, vì uh, à, chắc phải đến 9 giờ tối 9 giờ tối đi thì trên đường đi thì phải nhớ em nôi nhá rất là nhiều cố gắng trên đường đi ví dụ ba và cháu thì cháu và là bị say xe lúc mà Giang có hỏi trước Giang có hỏi là cháu bị say xe nên là Long này chuẩn bị thuốc say xe trước rồi Giang định ra mua thì em Long em đấy là chuẩn bị trước rồi em còn chú đáo ra an toàn nhất quan trọng nhất là người phiên dịch người cùng tham quan khi nào mà xuống Hà Giang xuống bệnh viện chắc phải chín giờ đêm có gì xuống đó thì Giang sẽ xem tình hình như thế nào sẽ nghỉ lại trọ một đêm để sáng hôm sau mình sẽ đưa cháu vào khám sớm à, tốt nhất Đấy, thì có gì thì uh, xin mời quý vị khán giả trên kênh của Giang hãy ờ, chia sẻ ủng hộ uh, cho anh em là tốt trên này và nhất dẫn em Long và cảm ơn anh Giang bởi vì là anh Giang anh có bảo là mình chuẩn bị nhưng mà thực ra thì bây giờ em ấy cũng chỉ chuẩn bị những cái thứ nhỏ nhỏ ấy thôi còn đâu là ừ, công việc này tất cả mọi thứ là ấy, chăm sự là nhờ anh hết <laughs> đấy là giúp đỡ là, ba hai bà cháu em nô nữa đấy cũng nhờ cả em nô nữa cố gắng mà nhá con nhá là nhá tí nữa xe đến thì mình lên xe đi nhá à, cháu cầm cầm người Không vào ghế đầu được không? Như này à, Rồi, rồi, rồi, rồi Cháu nhỏ thì Ghế đầu này có người ngồi Ghế đầu là mấy người anh? Không, ngồi ghế giữa đi anh ạ Ngồi ghế có mặt tại ờ, bệnh viện tỉnh Hà Giang rồi Đấy là ờ, do là hai chú cháu là đi xe máy đây máy để góc này Đấy uh, cái đợi khoảng tầm uh, 15 phút nữa thì xe khách chở cháu uh, và bà cháu và em Nô là Bí Thư sẽ xuống sau nhé Sau quá trình di chuyển từ Mèo Vạc xuống em và và anh ờ, và bà đã đến tổng bệnh viện vâng ạ đây. hay là mình quên mình ừ, quên rồi quá Đi qua đấy mình thấy em à, ngồi đây đợi thì à, xe trắng này đi qua và cứ đưa em bảo ấy người ta bảo cho tôi xuống à, bệnh viện tỉnh cái cổng bệnh viện này này đi qua đây rồi mất hơn một phút rồi nên mới về đây không mệt đâu à, không mệt đâu say xe nữa không mệt nữa có chưa đó chưa chắc là chắc là giờ đi vào ấy nghỉ đã nhở chắc là chắc là rồi bây giờ ờ, ấy là anh em đi nhà nghỉ nhá tắm rửa xong là bắt đầu mai mới ấy được đi bây giờ mình sẽ đưa mọi người vào nhà nghỉ đó tiền ờ, xe thanh toán hoặc là chi phí thì mình sẽ ghi ở trên kênh để cho quý vị cũng như các nhà hảo tâm ờ, biết nhé nhá Em bảo năm người mà năm người thì có hai bà cháu là hai bà cháu bệnh bà cái tình hình của chiến dịch ấy trông cháu ấy bà cháu ở phòng hai này nhé bà ở phòng rồi em ờ, vào bên ờ, chính quyền đấy để giúp bà con ra ờ, sang để sang tiền để tôi gọi người cần đặt cọc không? mai có à, gì? Cái này là hai hai bà cọc, hai bà cọc. À, có cái thẻ của các bạn. Thẻ của các bạn có đủ cái này cũng cũng cắm này cắm một chi thôi mọi người lên ờ, ấy đang nghỉ tắm rửa nhá sau là mình đi ăn cơm ở đây ờ, muộn muộn là có cơm nhỉ ờ, hai bà cháu một phòng gì? Ờ, hai anh em một phòng gì? Vâng vâng. Thì năm người có đi này. Chọn đi ạ. đây tắm lên, đấy ờ, hai, hai bà cháu tắm ở đây ừ, tắm xong ờ, tí ờ, em bảo là bà với cháu tắm xong là tí em đi làm máu nha, tắm xong là tí xong gọi đi làm máu nha con nhá à đó không đô ai là có quạt nổi luôn này ô giờ mát hẳn đi nhìn thôi nhỉ thôi bây giờ nô đi tắm trước đi em đi tắm đi rồi là đến ờ, ấy ờ, anh tắm xong là ờ, đức tắm xong thay nhau với hai bà cháu hai đây luôn mình thuê đấy thì là ngay đây luôn thôi ba bà cháu là ở bên cạnh mình sẽ phòng bên cạnh vì là có hai con cha à, ba ba anh em đấy có ba anh em và hai bà cháu nên là mình thuê hai phòng bây giờ thì uh, hai bà cháu với em nô với này mình cũng đã vừa tắm xong để chuẩn bị ăn cơm tối ấy ra đây à, đặt à, cơm rất là ngon đấy nhỉ ở hôm nay mình à, đặt cơm là đậu rang này đây này đấy này măng này thịt rang này đĩa một đĩa rau hơi ít đi nhở cô còn làm được thêm đĩa rau không à để hết rau à à đây vâng <laughs> nô ờ, mổ mở cho cháu ấy cháu có con vâng. bán cơm nha ừ. mời tất cả mọi dạ. người ăn cơm nha nhiều sáng mai nhiều sáng mai mới đi ờ, vào viện được nên ăn ờ, tối về nghỉ đã là cháu mệt là cháu à, và với là bà nó say xe nữa cơ Thôi để cho mọi người ăn uống à, tự nhiên nhé mình, mình không ghi hình Có sáng mai mình có sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người cùng à, biết về tình hình của cháu và <laughs> và dậy rồi có ngủ đâu không tối qua ngủ đâu không con ngủ đâu ngủ được nhiệt ờ. thôi tắt điện đi ờ, thôi áo để đây quần áo để lại đây đó cho hiểu không ờ thì ấy đó Tối hôm qua sau khi ăn cơm xong thì là hai bà cháu đang ngủ một uh, phòng Còn ba anh em mình sẽ ngủ uh, một phòng Sáng nay thức dậy thì uh, sẽ đưa hai ờ, bà cháu mọi người là đi ăn sáng Ăn sáng xong thì mình mới đưa cháu va vào viện để xem thăm khám tình hình kết quả làm sao Có ở trên này không có quán ăn sáng à? Không có quán ăn sáng à? ở trên đây có qua có hỏi thì em nô có hỏi uh, hai bà cháu trước là sáng ăn gì ấy uh, hai bà cháu bảo là thích ăn phở <laughs> bây giờ sang để ý nhà đường là sang là lúc là ngó trước ngó sau xe máy ô tô à, có đấy có phở đấy cơm phở trên như này phở tôi hỏi bao giờ cháu là thích ăn bánh cuốn hay phở đây có đây cháo này đầy đủ đấy Bánh phở hết đi nhỉ à em hỏi hỏi bà hay, hay bà cháu là ăn ăn phở gì nên là thấy nó nó bỏ nó phải hả nó thấy nó cũng đâu à phở ừ. phở phở gì ờ, bà anh có phở gà phở bò phở gà phở bò phở phở phở tim cả phở cũng là ăn cái gì mà rồi xong các cái rồi mà nó phở đấy bác alo bác ơi biết nó là cái phở nóng được nhưng mà à, phở không, không, không là thịt gà à không không không thịt gà gì ừ. thế là phở là không ăn, không ăn thịt gà. À, phở bò nhá bò phở sốt vang thì uh, nhá thế em, em ăn phở gì phở gì được không phở dính đi à thế thì giống giống nhau hết đi được không? thôi cho năm bát phở bò ờ đấy thôi cho năm bát phở bò do là cháu và là không không ăn được hành nên là bát của cháu là chỉ có ấy thôi có phở với uh, bò thôi và thường uh, miếng phở bò đó là ở, ở thành phố Hà Giang với trên miền Bắc khác nhau thì em cảm nhận thôi anh vẫn chưa chưa chưa được ăn đây đâu chưa được ăn phở Hà Giang thành phố bây giờ anh đây ờ. anh em thử là xem là nó ngon hơn ờ, phở miền Bắc không là trên trên miền Bắc ờ, ngon hơn dưới Hà Giang đấy rồi con ăn đi ăn ăn nhiều rồi nhá ăn nhiều ăn nhiều với uh, có sức được không? Ngon Ngon hơn mèo bạc hay là Chỉ <laughs> hơn mèo bạc mình Ngon hơn mèo bạc Ừ, ngon mèo bạc Bây giờ mọi người mới ăn xong thì uh, đi sang Việt Đi đi đi sang đi Đeo khẩu trang mọi người đeo khẩu trang Đức đeo khẩu trang lên cho cho cháu khẩu trang ấy vâng. cháu đau chân này đi cũng không biết là vào trong kia khám thì ờ, các bác sĩ ờ, có cho ghi hình hay không mình cũng ờ, chưa biết được nên là <laughs> có gì giang ờ, hỏi bác sĩ đã được thì mình sẽ ghi hình cho quý vị tất cả mọi người cùng xem nếu không được thì mọi người thông cảm nhé vào trong viện thì ờ, mình cũng đưa cháu vào ở đây rồi để có sổ khám bệnh thì hôm ờ, nay bác sĩ ờ, có bảo đưa lên khoa nhi hiện tại đang ở trong khoa nhi ấy, thì đợi làm thủ tục là xét nghiệm thì mới có được kết quả thôi sáng nay thì Giang với em Nô đấy hai bà cháu thì có vào viện thì trong bệnh viện thì bác sĩ bảo là không được quay quá trình mà bác sĩ khám à, hỏi thăm cháu và thì có mỗi em nô được vào phiên dịch thôi thì à, đến ờ, khoảng mấy giờ 10 giờ đúng không là là đi xét nghiệm máu đúng không cháu nhỉ vâng, dạ. thì à, giang có qua kênh của em cao nguyên đá à, giúp đỡ hai bà cháu để cái khám chân cho cháu và này, này bị sưng là từ lúc nhỏ rồi thì à, hiện tại thì à, bác sĩ là đã lấy xét nghiệm máu rồi nhưng mà lại chưa chưa khám được có nghĩa là mình mình phải chụp ít quang ấy, để xem là tìm ra nguyên nhân rồi là căn bệnh của cháu nên do là giang là có việc về yên bái ngay nên mình cũng không có thời gian ở đây để mà lo cho hai bà cháu với cả em nô nữa ừ, trong lòng giang thì thực sự là không không muốn về nhưng mà giang đã hứa với mọi người bên kia rồi Đấy, nếu mà được kết quả trong ngày hôm nay thì giang sẽ gửi cho em nô là đưa về trên long luôn là cái kết quả báo cáo mọi người luôn nhưng mà thực tế là đến chiều nay như là bác sĩ vào chiều nay mới ấy đúng không? À, chiều nay 2 ờ, giờ thì bác sĩ mới đi uh, xét nghiệm và biết kết quả được ở ờ, trong quá trình uh, xuống đây thì uh, Giang cũng uh, thông báo luôn với uh, tất cả mọi người là số tiền mà của chỗ uh, em Cao Nguyên Đá đã gửi cho Giang là của cô giáo viên ở trong Đồng Nai giáo viên đấy là tổng 5 triệu thì uh, xuống đây thì uh, Giang chi uh, hôm qua là mọi người ngồi nhà nghỉ là hết 600 nghìn là năm người tiền uh, ờ, ờ, xe là của ba người là nhưng mà lấy hai người cho còn cháu nhỏ uh, vào là không lấy là hết 240 nghìn là 120 nghìn một người uh, là buổi tối là về đây là một người là cộng tiền nước và tiền ăn tối là 240 nghìn tiền ăn sáng là 150 tiền uh, phí xét nghiệm ngày hôm nay làm cái giấy có cả em vàng nhé đúng không? Ừ, hết 100 nghìn và tiền ăn trưa với cộng xe về là chiều nay bà là sẽ về đấy là ừ, tổng là 160.000 cộng thêm 120.000 bà về nữa thì là tròn 1 triệu 6 hết 1 triệu 610 nghìn nhưng mà mình thôi tròn cho 1 triệu 6 để còn ờ, dư lại là 3 triệu 400 ngàn đồng à, 3 triệu 400 ngàn đồng này tí nên Giang sẽ gửi lại cho em nhé à, và cho em nô Thế để em nô cầm và trong quá trình mà em nô với ờ, cháu vào đây để mai đợi kết quả về mèo vạc sau ấy thì em nô sẽ chi phí là ăn uống tối ngủ nghỉ như thế nào đó và xe đi lại em nô à, sẽ cầm 3 triệu tư còn giữ lại sau đó về à, sẽ báo cáo với Long nhé à, báo cáo với anh Long à, cho anh Long xem kết quả và tiền như thế nào hết bao nhiêu em cũng phải ghi và nhớ là mình cầm 3 triệu còn 3 triệu tư mình tiêu bao nhiêu thì về báo cáo với Long nhé Đấy. còn số tiền mà chi của Giang ấy thì Giang sẽ ghi ở trên kênh để cho quý tính khán giả nên à, nhà hảo tâm đã ủng hộ cho cháu bà cô cháu tên trong ờ, đồng nai ấy với lại giang nói luôn là cháu bà vì sao không ở lại được vì bà rất mong muốn ở lại với cháu nhưng vì là điều kiện là là bác sĩ là đã nói là, là quy định là không thể ở được hai người chỉ một người thì một nhà bệnh nhân ở lại thôi bà lại không biết tiếng tinh nhá <laughs> chỉ biết tiếng hâm mông thôi đấy à, còn à, em nô thì ở lại vì em nô là vừa biết tiếng kinh và phiên dịch nữa để giúp đỡ cháu bà đấy, để Giang thông báo với uh, quý vị cũng như là các nhà học tâm mình biết đấy giờ là Giang sẽ gửi lại tiền cho em và để ờ, có kinh phí à, cùng với cháu và em nô này cứ cứ em và các bạn đấy chú lại quyên thích tên của cháu quá <laughs> nhỉ yeah. triệu tư mấy nhiều không bốn trăm rồi Ê, cái đồ đồ tao không ăn nó cắt được. Trong kia đổi rồi. Ừ. Dưới nhà nghỉ đổi đi kia, trong dưới nhà nghỉ đổi nhé. Không biết có đây đâu. Đây là ba triệu đây con bé. Ừ. Rồi. À, 3. Đủ 3 triệu chưa chưa? tổng là hết ờ, ba triệu tư nhưng mà ờ, tí nữa mình sẽ xuống nhà mình ờ, mình sẽ lấy lại cho mình à mẹ gọi điện à ừ, nghe nghe điện mẹ đi cháu vào đang nghe điện của mẹ thì là giang cũng chia sẻ luôn là đấy giờ anh vào đã cầm là ba triệu tư thì giang đã bàn giao lại cho em vào rồi ừ. nhớ là cầm theo cái, cái thẻ nhá thẻ bảo hiểm của cháu này là cái sổ khám bệnh trong khi mà ấy cháu nhận kết quả mai có kết quả ấy. thì em cầm cái sổ thẻ của cháu về bắt xe về hai chú cháu bắt xe từ đây về từ Hà Giang về ờ, Mèo Vạc đó có kết quả thì ờ, gửi lại cho anh ờ, Long Phong Nguyên Đán nhé thì Giang cũng chia sẻ với quý dạ, cũng như tất cả mọi người để mọi người hiểu rõ hơn thực tế là Giang không không muốn về đâu nhưng mà khi mà có kết quả có cháu phải xuống Hà Nội thế nào Giang sẽ quay lên Hà Giang để tiếp tục đưa cháu xuống Hà Nội để thăm khám để xem cách chữa trị cho cháu ấy để video ngày nay Giang cũng xin phép được khép đây thôi xin kính chúc cho quý thính giả cũng như là tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn luôn mạnh khỏe bình an và thành công trong cuộc sống xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị ở video sau